21 vẫn đang tăng tốc ở ờ, vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai thì theo quan sát chúng tôi vẫn đang là một phần 20 giây thôi còn một vòng nữa một vòng nữa vẫn là 315 thì các bạn vẫn là mười lăm, dàn xe vui thành phố Ba một năm đang dẫn đầu các bạn nhá Chín tư dẫn đến thứ hai 21 vâng, dẫn lên 3 rồi Vâng, 94 đã cắt đích Và như vậy là vị trí thứ 3, 21 và 332. cách nhau Vòng bán kết 2 336 đang dẫn đầu đang dẫn đầu chúng các bạn đang dẫn đầu tập độ quá nhanh 336 vẫn tiếp tục dẫn đầu vòng thứ hai. ba ba bốn đang sát nút ba ba sáu các bạn ơi chú ngựa ba ba bốn của mình vẫn đang cổ động đây đang sát nút rồi cố lên vòng đua thứ hai rồi các bạn ơi quan đại biểu <laughs> xin chào anh chị nhá <laughs> anh chị bên à, ban tổ chức à à đấy à à đây là em thấy chị có à, cái thẻ đại biểu ban tổ chức một chị gái bên à, ban tổ chức rất là xinh các bạn ạ <laughs> cảm ơn anh chị nhá tiếp tục di chuyển ra kết quả của tổ trọng tài lượt đua cuối cùng ở vòng bán kết lượt đua thứ tư rồi bây giờ chờ lượt đua thứ tư lượt đua cuối cùng sau đó là vào chung kết các bạn ạ vòng này anh anh ờ, chạy chưa bây giờ vòng này anh chạy à cố gắng lên nhá cố gắng ờ, <laughs> để ờ, giật được giải nhất nhá 97 <laughs> khả năng là em nghĩ là con của anh với ở con 334 đấy một trong hai con đấy là con của anh với con ba vốn này em nghĩ là là là sẽ cố gắng được đây rồi các bạn ơi à, đã chuẩn bị à, cho vòng đua thứ tư là thi đấu bóng kết à bán kết các bạn giờ thì à, đang bắt đầu à, lượt thi đấu thứ tư của vòng thi đấu bán kết rồi các bạn ơi đây là các chú ngựa thì à, cũng đang à, sẵn sàng trên đường đua có 304, 325 này. Rồi còn hai chú nữa mà. Đợi à, hai chú nữa ra. Có chú 97 nữa. Thank you các bạn à, gắng đợi thêm một xíu nữa nhá còn hai chú ngựa nữa ra sau đó là sẽ à, chạy vòng cuối cùng trong bán kết sau thì uh, trọng tài sẽ à, xem xét thời gian và những con uh, về trước về sau sau đó là sẽ vào chung kết vào chung kết thì sẽ có bốn con cuối cùng các bạn nhé đây rồi 97 và 352 ra 352 và 325 luôn nhé 352 anh 352 này thì à, lúc nữa à, lúc lúc trước ấy mình thì cũng à, có phỏng vấn một chút rồi đấy cảm xúc của anh ấy à, rất là vui vì lần đầu tiên anh ấy tham dự à, cuộc thi đua ngựa này các bạn đây rồi 97 đây nữa Hãy Rồi chạy rồi Rất kịch tính 9, 97 rất là mạnh mẽ <laughs> đang rất kịch tính các bạn ạ 97 nhá Như các bạn thấy đấy vừa nãy 97 đang chạy cuối cùng Lần nào thì chạy cuối cùng Nhưng mà đang rất lên rồi 97 đang lên rồi đấy các bạn thấy không 97 vừa chạy cuối cùng nhưng mà bây giờ thì lại đang à, đang đang chạy à, lên thứ ba rồi lên thứ lên thứ hai rồi kìa 97 rất là mạnh mẽ luôn thì à, trong giải đua năm nay thì mình thấy chú 97 và chú 334 97 đang dẫn lên này Cố lên 325 về à, đầu 97 à, chạy cuối cũng về nhì rồi 97 chạy cuối về nhì các bạn ạ anh anh lên hơi muộn anh lên lên xuất phát hơi muộn thôi cố gắng lên anh ạ thôi <laughs> đến chúc mừng nhá chạy cuối là lên được như thế là khá rồi ờ, tốt rồi xuất phát hơi sau mày giận vòng lào vòng lào anh này cũng ờ, xuất phát cuối cùng luôn vòng lào cũng xuất phát cuối cùng luôn nếu xuất phát được đầu thì không đuổi được những con kia không đuổi được hơi hơi tiếc một xíu nhưng mà con 97 này phải nói là chạy rất là tốt các bạn ạ chạy rất là tốt nhưng mà ờ, vì cái vòng này là con 97 xuất phát nó hơi bị nhỡ, hơi nhỡ nhịp. Cho nên là chạy từ cuối mà về nhì là rất là xuất sắc rồi. Còn bây giờ thì à, chờ bên à, ban à, tổ chức, ban trọng tài họ xem xét xem là những con nào ấy thì sẽ bắt đầu vào chung kết các bạn sẽ chọn ra bốn con chung kết. cho đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Hà đi xảy đi xảy ra há ngoài riêng mà phải rồi là cổ há ngoài riêng các bạn đang câu giờ nhưng bây giờ có kèo bắt đủ chúng ta chúng ta vẫn sắc lên này ra lúc lên mét tám không không biết sao không ạ ghi lại chút hình ảnh à, một số anh em à, youtuber các bạn nhé đây cái ghế bên này à, người mặc áo xanh kia các bạn thử à, quan sát xem à, ai đó nhận ra Hoàng Lam nhá ờ. <laughs> rồi đây là một cái fan người mặc áo trắng này là fan hâm mộ fan cứng của Hoàng lam các bạn à, vừa lúc trước thì có ra hỏi thăm mình một xíu nhưng mà à, <laughs> mình mới biết là đây là fan cứng của hoàng lam luôn con đấy đang chấp. À, đây là số báo danh của những uh, chú ngựa vào vòng chung kết các bạn nhé. Thì uh, mình vẫn uh, cổ vũ cho chú 334 này uh, từ uh, vòng loại rồi. Vào đây thì uh, hôm nay đã vào chung kết nhưng mà hy vọng là <laughs> mỗi người sẽ ra được một giải. <laughs> đây là bên ban trọng tài đang cầm danh sách những con ngựa vào vòng chung kết và hôm nay thì mình uh, nghĩ là chú 334 sẽ uh, chiến thắng các bạn Vì chú ngựa ở đấy rất là mạnh Bây giờ thì uh, đợi một chút nữa Đợi một chút nữa và sẽ các chú ngựa sẽ được dắt vào uh, Sơn đang di chuyển ra bên ngoài bên cổng uh, Các chú ngựa đang tập trung ở ngoài này uh, Các chú ngựa tập trung để chuẩn bị uh, cho vòng chung kết ấy, Thì uh, đang tập trung ở ngoài này Và Sơn sẽ ra xem là những chú ngựa đó à, <laughs> đang chuẩn bị đến đâu và những con à, ngựa có ăn gì hay không các bạn nhá anh anh anh em em em ra ngoài tí nhá xong tí em à, đâu rồi các à, chú ngựa đang à, tập trung ở bên ngoài đấy các bạn không biết là chú mấy chú thi chung kết là đang đứng ở chỗ nào chú 334 của mình cổ động Ờ. Đây rồi, 315 315 <laughs> cố lên nhá Đây có con 315 rồi này à, Đây là 94 này Ờ, đâu, à kia, 334 đứng ngoài kia Đứng bên ngoài kia rồi các bạn Thôi, bây giờ sẽ chờ đợi chờ đợi uh, bên kia bên uh, ban tổ chức họ gọi vào là sẽ à, vào thi đấu các bạn vòng chung kết uh, bắt đầu rồi các bạn ơi bây giờ thì uh, chú 315 đang uh, dẫn đầu đoàn đi vào đầu tiên đây số 315 đây các bạn này Đấy à, 315 346 334 315 này lên ngựa rồi này và kia rồi chú 334 à, thì à, cũng đang sẵn sàng kia rồi các bạn kìa thời tiết hiện tại lúc này thời tiết thì đang hơi mưa một chút các bạn ạ nhưng mà <laughs> vòng đua này là rất kịch tính luôn cực kỳ cực tính 315 334 347 và 325 đây rồi đăng không con 334 này là giữa con 334 và 325 bắt đầu gol 3 vâng vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt cách nhau chừng chạy nào hai ba mét thôi hai ba mét thôi còn ba vòng nữa mới được nửa vòng thôi đang dẫn đầu là số bao nhiêu đây ba một năm vâng ba mười lăm ba mười lăm dàn xe hư đến từ thành phố và ba ba tư lâm quân thành và giải cũng đang bám đuổi ba ba năm và ba ba bốn tuy nhiên đây là khoảng cách giữa vị trí thứ nhất vị trí thứ hai cũng như thứ ba thứ tư không xa ba ba bốn rồi ơi đề nghị khán giả chúng ta ba ba bốn cố lên vị trí đảm bảo an toàn tất cả các vòng thứ hai rồi đang là những trận đua cuối cùng rồi lên vâng ba ba bốn đang lên rồi ba ba bốn lên rồi ba ba tư các bạn ba ba tư là mình đang tả tán đang vượt lên rồi ba ba bốn mình đang đặt vào con ba ba bốn các bạn ạ đang dẫn đầu luôn rồi gây vâng, vâng, cấn quá gây cấn quá nhau chừng khoảng 8 mét thôi rất kịch tính rất kịch tính vâng đây đương nhiên là lượt trung cấp cho nên là tính cạnh tranh rất quyết liệt rất quyết liệt còn ba ba bốn ba ba vòng nữa gần dài mới biết rồi gần như là một cuộc đua tính mã rất rất trôi hộp vẫn là ba ba tư vẫn là ba ba tư thưa các bạn đang rất là đẹp luôn các bạn cũng như chúng Loại người nào sẽ là nhà vô địch của năm nay đây? Vâng, và 25 đang bấm xa nút rồi. Vẫn là cuộc đua 8 mã, cuộc đua 8 mã ở vị trí top đầu. Vòng mấy đây? Ở vị trí top đầu đang là cuộc đua 8 mã rất kịch tính. Đề nghị tất cả các khán giả chúng ta không ngùa ra sân. Vẫn là cuộc đua 8 mã thật tuyệt vời. 100 mét nữa đây. 100 mét lên. Chúc mừng ai đây? Đây. Đây rất có có có lẽ oh. là 334 Có lẽ là 334 334 rồi các bạn ơi Đúng là 334 334 rồi Mình à, đặt vào con 334 và đúng là như vậy luôn các bạn ạ à, Đúng như kết quả mình à, đã mong đợi chính là chú 334 à, Bye bye em nhá <laughs> Anh chiến thắng rồi à, mình vừa chơi với đồng nghiệp của mình mình đạt con ba ba tư à, một cảm xúc rất là tuyệt vời đây bây giờ thì sẽ à, cái cảm nhận mọi người đang à, rất là mừng ba ba tư à. <laughs> đông người quá mọi người ạ rất là nhiều người đến à, đang à, chúc mừng à, cho chủ ngựa 334 Rất là vui Rất đông người các bạn này Thì nhau quay phim chụp ảnh Mình không chen chân được vào trong Có lẽ là sẽ chỉ đứng ở bên ngoài thôi Rất nhiều những ống kính đang chĩa vào anh à, giật giải nhất lần à, đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà các bạn Thôi chắc là mình à, sẽ lát nữa thì chờ chú ấy ra thì mình sẽ ghi lại hình ảnh sau thôi Cảm xúc của anh Giai tới thế nào? À, <laughs> sorry, sorry anh <laughs> Đây là người đạt giải nhất các bạn nhé đây là người à, đạt giải nhất à, trong à, cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà các bạn này Đây người giải nhất Giải nhất 334 nhá à, Mình phỏng vấn anh ấy từ mấy hôm trước rồi Và dạ, Và ngày hôm nay thì Lúc ờ, anh ờ, tham gia giải đua thì ờ, mình cũng đã cổ vũ cho anh ấy rất là nhiều Và bây giờ anh ấy đã đạt được giải nhất thì Hiện tại như mình quan sát thấy cảm cảm nhận của anh ấy chắc là sẽ rất là vui <laughs> Đấy rất là nhiều người đang xin chụp ảnh cùng với người đạt giải nhất đây các <laughs> một cảm xúc rất là khó tả cùng con ngựa ông ơi cảm xúc rất là khó tả đấy rất là nhiều uh, nữ sinh đang gọi là <laughs> xin uh, hình ảnh đấy. đấy chưa mọi người uh, chung là trong cái giải đua lần này thì uh, mình uh, cũng cổ động cho um, chú uh, 334 này và dù 97 dù 97 thì đã bị bị loại ở vòng bán kết rồi và đây con ngựa con ngựa thì ở trong này các bạn này đây, chú ngựa à, đang đứng ở trong này, mọi người cũng đang đứng chụp ảnh cùng rất là nhiều. Đây là chính là chú ngựa đã đạt giải nhất của hội à, thi đua ngựa à, lần thứ 15 tại quê hương Bắc Hà các bạn ạ. Thì chú ngựa này như các bạn đã biết đấy, trong những cái video trước thì mình cũng đã ghi hình bác ấy và cũng đã phỏng vấn rồi đang à, rất là nhiều khán giả đang à, chụp ảnh cùng chụp ảnh cùng với cả chú ngựa à, chiến thắng giật giải nhất ông chủ ngựa không phải là dễ đâu bác ấy là người mông các bạn nhé người dân tộc mông hôm trước thì uh, vòng loại ấy, và vòng ngã hai lần nhưng mà không uh, không có cảm giác đâu <laughs> xuống ngựa rất mạnh mẽ kính thưa quý vị đại biểu quý vị khách quý thưa toàn thể quý vị khán giả sau một tuần rất đông du khách đang à, chụp ảnh cùng huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 10 năm Chào chú nhé Hôm nay lại gặp chú rồi Hôm nay là không tham gia rồi đúng không Và vâng, ôm vòng loại uh, à, Bi loại rồi nhờ Hôm nay chỉ vào gọi là tham dự thôi Còn không tham gia vòng đua Và vâng. cổ vũ cho anh em thôi Giải nhì thuộc về đội huyện Simacai Đây, rất là đồng khán giả Mọi người khách du lịch Xin trọng kính à, mời chụp ảnh cùng với chú giải nhất này sau đó là sẽ đi uh, lên phía trên sân khấu này để uh, nhận uh, giải thưởng giải nhất sẽ đạt được là 50 triệu đồng giải nhì là 40 triệu và giải ba là uh, 30 triệu các bạn Như vậy là giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 tại quê hương đất Bắc Hà thì à, đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và đây là người đã chiến thắng, người đã đạt giải nhất trong à, cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 này. Em ơi, cười tươi lên. <laughs> nhận, nhận cúp rồi nhận hoa, nhận các thứ các kiểu các bạn. Một cảm xúc rất là sung sướng. Cảm xúc rất tuyệt vời khi uh, <laughs> nhận được giải nhất các bạn ạ. Số báo danh 334, chú ngựa à, gọi là <laughs> thần tốc. Một chú ngựa thần tốc. <laughs> Rất tuyệt vời. Giải đua ngựa Bắc Hà lần thứ 15 đã kết thúc rồi các bạn ơi. <laughs> bây giờ thì à, cái đoạn này, đoạn video này có lẽ là đoạn video cuối cùng trên trong à, video này thì Sơn cũng ghi lại một chút hình ảnh của chú ngựa đặt giải nhì 325 đó chú ngựa đạt giải nhì 325 thì uh, sơn uh, chắc là sơn sẽ uh, cũng sẽ dừng video này tại đây thôi các bạn ạ bởi vì chương trình thì cũng kết thúc rồi khán giả thì cũng ra về hết rồi các bạn ạ vậy nhá bây giờ thì uh, sơn uh, xin phép được kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo xin chào bye bye